à, riêng cái bảng điều khiển và động cơ thì à, sẽ không được tính trong cái bộ này nó sẽ đi theo cái cấu hình à, của một cái à, bộ xe bốn bánh ở đây là mình à, giới thiệu cho các bạn cái hệ thống điện này để các bạn à, mua đồ xe bốn bánh à, rồi các bạn có thể à, <coughs> mua thêm một cái bộ như này nữa là đủ đấy thì ờ, sẽ có một số cái nó sẽ bị trùng lặp nhưng cái đó thì ờ, để cho các bạn biết là một bộ hệ thống điện nó gồm những cái gì phần ờ, thiết bị cơ bản là gồm những đèn đấy ở trong này đây đây là đèn hậu đèn hậu nó có nhiều loại nhé. nhưng mà mô hình nó như vậy để nuôi được một cái hệ thống đèn à, thì nó sẽ có một cái cục nguồn chuyển từ 48 60 72 xuống 12V à, đấy cái nguồn này là nguồn to nhé các bạn nhé nguồn này là nguồn là 25A 300W nuôi tất cả các hệ thống à, ăn ở trong à, xe như là đèn còi đồng hồ loa đài MB3 căm lùi đài đóm đấy là nó sẽ ăn ở cái cục này còn tất nhiên ở cái hệ thống sưởi và hệ thống điều hòa thì nó sẽ ăn nguồn trực tiếp 48 chứ nó không ăn nguồn 12 tất nhiên là cũng ít anh em sử dụng đến sưởi và điều hòa Đấy là đây là cái hệ thống à, đồng hồ báo đồng hồ báo này thì nó báo rất là nhiều chức năng ở đây đây ví dụ như này là đang báo à, công tơ mét à, báo quãng đường đi nên là chạy lùi cho nên là nó báo chậm Đấy. thì à, mình giữ ga này một lúc là nó sẽ à, nhảy cái à, số công tơ mét đi được đây là cái quãng đường đi được này còn đây là mức pin này thì hiện tại là con này mình đang cắm pin nó yếu cho nên là nó đang thấp con này nó có thể báo đa năng 48 60 72 Đấy. nó báo cả sinh nhan này đấy báo xi nhan nên là xi nhan khẩn dừng khẩn à xi nhan à, à cảnh báo cho sáng ở hai bên sáng cả đằng sau luôn đây là mẫu đèn pha vuông cái này các bạn có thể chọn đèn pha tròn đèn pha vuông hoặc là nhiều mẫu à, đèn khác nữa đây là bộ của khách hàng mình mang ra để mình quay đây là xi nhan một này xi nhan một bên đấy cái này à, nó có chế độ à, trả xi nhan giống như ô tô khi các bạn đánh vô lăng thì à, nó sẽ nhả xi nhan lại đấy đấy là khi các bạn đánh vô lăng đây là ổ khóa ổ khóa này thì có 3 lớp lớp đầu tiên là nên đèn còi đèn điện lớp thứ hai thì mới bắt đầu chạy được các bạn nhé và lớp thứ ba là dành cho máy xăng nó đề khởi động nhưng mà mình không dùng đến thì mình chỉ dùng hai lớp thôi đèn pha thì à, có đèn cốt đèn pha và nếu các bạn à, thích thì có thể lắp thêm đèn à, demi nữa tức là đèn sương mù thì ở đây không có nhưng nó có đủ chức năng để cho các bạn sử dụng đấy đây là đèn cốt pha đấy là nó ở cái nút này gạt lên gạt xuống ở cái nút này đây là tay đảo chiều à, khi các bạn là chạy số lùi thì ở dưới này à, nó sẽ có bóng báo đây khi các bạn chạy à, đèn pha thì là ở đằng sau nó sẽ báo là đang đi ban đêm và đây là đèn lùi còn đây là đèn xi nhan đấy nó đủ bốn chức năng đèn này đèn bốn chức năng lùi này xi nhan này pha phanh nó dùng chung ở đây khi các bạn đạp phanh thì cái đèn này nó sẽ sáng hơn bình thường đấy còn ở trên này là bộ điều khiển và động cơ cái này thì theo công suất và theo cái bộ combo bốn bánh cái bánh xe thì mình à, đặt vào đây cho nó à, đẹp hình thôi đây là chọn bộ một cái bộ điện như vậy còi sên loại lớn này các bạn có thể lắp còi à, nhại hoặc còi gì ở đây cũng được đấy hầu như khách hàng mua đồ bên em thì em sẽ đấu sẵn đó đấy. như thế này Cảm ơn các bạn đã xem video. Ờ, mọi chi tiết ờ, có thể ờ, liên hệ qua số điện thoại đang để phía trên màn hình. thì các bạn mua bộ lào thì sẽ kết hợp với bộ điện đấy nhé. Đấy.